đây anh chị này, là máy in 3D. Đây. Này, đây là ý tưởng này. công nghệ in 3D sản xuất thương mại luôn mô phẩm nghe đến công nghệ in 3D máy 3D đấy đây là cái nhà ga mô phỏng người đây toàn những người xuất hiện ờ, ở họ có những ờ, ý tưởng trúc đường dây tuyệt vời và táo bạo là ở bắt đầu ở bắt đầu công nghệ 3D sẽ là một công nghệ đột phá thế giới rồi đấy để ứng dụng cho vấn đề công nghệ sản xuất sau khi phát họa thì họ sẽ đem những cái bé này để in ra in ra thì nó ra được những cái mô hình nhỏ sản phẩm sau khi thiết kế và được phát họa bằng công nghệ máy in 3D tạo ra sản phẩm nhà ga như này đó để mô phỏng để chúng ta để chúng ta gọi là là gì chúng ta tư vấn cho đối tác của mình chẳng hạn đúng không ạ cho những ờ, chủ thầu ấy. đẹp thế nhở đẳng cấp đấy đẹp quá đẹp cái này mình chưa được xem này Anh đây là toa chạy nhà ga đây vâng. ok các anh các chị chụp ảnh với vâng, cho em chụp cho bác rồi à, xong rồi cho em chụp cho bác các anh các chị đôi phút nữa là chúng ta xuống tầng một chúng ta cứ từ nếu xong việc rồi chị đi ra đâu xanh trên để em được ở đây